xin giới thiệu bạn đây không phải là làng hero team mà đây gì không phải đang clip clip hả đang clip hả ờ. trời ơi bú phim mấy bạn ơi bú phim trời ơi trời người ta đang quay clip nhào cho bú phim kìa trời <laughs> thôi đùa ok bạn ơi thì như anh em đang thấy ở cái world này thì chắc là những bạn nào có xem trên kênh của anh siro thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết mình đang ở đâu đúng không đây chính là một cái world sinh tồn của mình và anh siro các bạn ơi thì à, dạo gần đây á mình à, với anh rô đang sinh tồn ở trong một cái world thì bọn mình cũng chưa xây gì nhiều hết á và có rất là nhiều bạn coi video của anh siro và bảo rằng là trời ơi anh siro sinh tồn hay quá sinh tồn vui quá và mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn thích xem sinh tồn cho nên mình quyết định mình cũng sẽ làm một cái series sinh tồn luôn các bạn ơi và đây sẽ là series sinh tồn trong minecraft đầu tiên trên kênh của mình cho nên mình hy vọng rằng mấy bạn sẽ ủng hộ cái series này của mình thật là nhiều nha ủng hộ mình y như là ủng hộ anh siro nha các bạn <laughs> ok và à, thật ra thì cứ qua sinh tồn này á, là mình và anh siro đã gọi là um, nói chung là bọn mình cũng đã sinh tồn với nhau rất là lâu rồi cho nên á là bọn mình cũng có được khá khá đồ rồi nhưng mà bọn mình sẽ thực hiện thử thách của mấy bạn ở trong cái world sinh tồn này nếu như mấy bạn muốn bọn mình xây cái gì ở trong đây muốn mình xây những cái máy farm nào thì mấy bạn hãy thử bình luận để cho mình biết thì mình sẽ thực hiện thử thách của mấy bạn nha ok thì nói chung á cái world này bọn mình cũng đã gọi là chơi khá là lâu rồi cho nên bây giờ mình sẽ đi giới thiệu một số thứ ở trong cái world này cho mấy bạn biết ở trong world này trước nha ok thì tập một à, bình thường người ta tập một á là ta sẽ mới bắt đầu sinh tồn bọn mình sinh tồn lâu lắm rồi giờ bọn mình mới vô mình giới thiệu tập 1 <laughs> Ok Đầu tiên đã bạn Phải nói đến đó chính là ngôi nhà của anh Siro bạn ơi Đây Đây chính là một cái nhà ngôi nhà mà anh Siro đã xây cho mình và anh Siro ở chung với nhau Đấy Thì anh Siro á bạn Thì ảnh là một người khá là giỏi trong việc xây dựng Cho nên mình quyết định là cho anh Siro gọi là đảm nhận việc xây dựng bạn ơi Và tất nhiên rồi Mình cũng sẽ gọi là xây dựng theo thử thách của bạn nha Nếu bạn muốn mình xây gì thì nhớ bình luận lại Mình sẽ xây thử thách của bạn nha Ok Đấy Thì đầu tiên là cái nhà nè Thì trong cái nhà này nó cũng bình thường nè các bạn Nó cũng gọi là chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi Thì ở dưới đây mình đã gọi là là bổ sung thêm một số những cái rương nữa bạn thì cái rương này các bạn coi nè đây là rương ngọc emerald đó, rất là nhiều luôn còn đây là rương kim cương đây mình có rất là nhiều kim cương luôn các bạn ơi cực kỳ nhiều luôn nha xài không bao giờ hết luôn ok đấy à, nói giỡn thôi chứ xài tự cũng hết nè à. còn đây là rương sắt nè đấy nói chung là bọn mình đã chia mấy cái rương ra hết rồi ok còn bên đây thì là mấy cái ruộng lúa siro trồng để trang trí cho đẹp thôi bạn ơi à khoan khoe cho bạn con cáo mà mình mới vừa kiếm được này xin hiệu bạn đây là một bé cáo mà mình mới vừa kiếm được nó và con cáo này các bạn thì à, một tí nữa mình sẽ mình sẽ cho các bạn xem hành trình mình bắt nó nha ok một tí nữa đi ok còn bên đây thì bọn mình có nuôi thêm cả ong nữa nè bạn đấy bọn mình nuôi ong nè để cho nó hút mực ở cái gì hả ui thẻ tát hả Wow, mình đang cần cái này rất là cảm ơn Huy nha Đây, xin giới thiệu các bạn Đây chính là em à, Huy à, Huy Bựa Đấy, một người chơi chung với bọn mình các bạn ơi Nhưng mà rất tiếc là em này không biết nói chuyện nha Em này y hệt như Mimi vậy đó Em trai của Mimi cho nên là không biết nói chuyện Ôi ơi. <laughs> Ok, thì đây Chỗ này bọn mình đã gọi là tổ chức gọi là một cái à, cuộc bạch ti cho mấy con ong các bạn ơi Bọn mình mua gọi là xây ba cái tổ ong ở chỗ này nè Đấy, thì làm cách nào mình đem tổ ong được về nhà Thì đây, xin giới thiệu bạn Mình có một cái cái, cái cây cúp Thì cái cúp này nó có cái độ mềm mại nữa bạn Thì mình đã có thể đào đem mấy cái tổ ong về nhà Đấy và mình trang trí ở đây Ok và ở đây ngôi nhà thì nó cũng bình thường thôi nó có cái phòng rương nè phòng ngủ nè ba cái giường nè đây giường của siro giường của đại nè còn cái giường này à, là cái giường của mình nha các bạn nha đây giường của mình là giường màu xanh còn ở trên đây là cái chỗ để enchant đồ Thì chắc là mấy bạn coi bên kênh Siro thì chắc bạn cũng thấy rồi Ok và còn nhiều thứ nữa mà mình sẽ khoe cho các bạn ở trong đây Từ từ để mình một tí nha Đây còn bên đây nè bạn ơi Bên đây chính là một cái chuồng bò với hơn 1.000 con bò các bạn ạ à. Trời nó hơi bị ồn các bạn ơi Mình sẽ xịt xịt xa xa ra xíu đó, Trong đó nhiều bò lắm các bạn à Mà mình chưa giết nữa Tại vì mình sẽ giữ nó lại để mốt mình sẽ làm mấy farm bò nha các bạn nha Nghe xịn không Đấy còn ở đây thì mình có trồng thêm bí ngô dưa hấu nữa nè Mai mốt bọn mình sẽ xây luôn mấy farm bí ngô và mấy farm dưa hấu ở chỗ này luôn Tạm thời thì mình trồng nó ở, ở, ở dưới đất vậy trước thôi Đây còn bên này chính là một cái máy pha mà mình mới vừa xây được đó chính là máy farm lúa bạn ơi đấy một cái máy farm lúa siêu to khổng lồ luôn đấy và cái máy farm này á thì à, một tí nữa mình sẽ cho bạn xem hành trình mình xây cái máy farm này nha ok và một thứ mà mình rất là gọi là tự tin và muốn khoe cho bạn là đây xin giới thiệu bạn đây chính là nơi gọi là giam cầm dân làng bạn ơi đấy bạn thấy ghê không đây các bạn nhìn nè ở đây là mình có hơn 20 con dân làng luôn các bạn ơi và mình bắt những con dân làng này cực kỳ gọi là cực khổ luôn á ờ. bắt cực kỳ mệt luôn và mình đem nó về cho mà nó sinh sản rồi bây giờ đã hơn 20 con dân làng luôn rồi bạn nào muốn xem clip mà mình gọi là bắt mấy con dân làng này á thì một tí nữa mình sẽ cho bạn xem hành trình nha ok bây giờ mình giới thiệu trước trời ơi gì đâu còn nhắc tới cái quá khứ đau đớn của anh anh anh anh đã từng thử đi bắt dân làng ở trong cái Washington dây sinh của anh nó chạy tùm lum hết trơn khó mà chịu lắm luôn á anh nghĩ rằng là bắt dân làng dễ sao phải có những cái người mà kỹ năng như em thì mới bắt được thôi không <laughs> ờ, thôi mình đùa thôi nói chung bắt bắt dân làng cũng rất là dễ có điều là anh siro chưa biết cách bắt thôi bạn ơi ok còn ở đây nè mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái chỗ này thì chắc là mấy bạn nào coi bên kênh siro thì mấy bạn cũng biết rồi nhưng mà, mà thôi mình cứ thích thì mình giới thiệu lại thôi <laughs> đây để mình chạy qua đây Xin giới thiệu các bạn, ở bên đây chính là nơi đi đến à, máy farm nhện của mình các bạn ạ à. Thì mình đã xây cái máy farm nhện này mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành nha các bạn nha Cực kỳ lâu luôn, ok Nhảy xuống đây nè Wow, đã chưa, đã chưa Rồi rơi xuống nước nè Tẩm, đây Xin hiệu bạn, đây chính là chỗ farm nhện của mình Thì ở đây nó có một cái lồng farm nhện các bạn ạ à. Thì đứng ở dưới đây không thấy được, phải lên trên đây nè đây Một cái lồng farm nhện ở bên trong và nó sẽ xuất hiện những con nhện bên dưới này đó các bạn thì mấy bạn chỉ cần đứng ở bên dưới đây mấy bạn farm thôi mấy bạn sẽ được kinh nghiệm và được gọi là rất là nhiều tơ nhện luôn nha thì đây mình cho các bạn xem nè đây quá trời tơ nhện luôn còn ở đây nữa các bạn đây một nùi tơ nhện luôn cực kỳ xịn luôn nha đấy và mình vừa mới vừa phát hiện ra ở bên đây nữa bạn nó có thêm một à, cái chỗ là gì ta à, mấy farm hình như là zombie cu hàng, hàng cu đạo nó mới vừa tìm thấy được các bạn ạ à. cho nên là mình gọi là quyết định là thời gian sắp tới mình sẽ xây cái máy farm zombie ở chỗ này ok mình à, bay lên nha các bạn nha à quên các bạn hồi nãy là bạn đạo nha bạn mình đọc nhầm thành là bạn đại <laughs> xin lỗi bạn <laughs> ok rồi đây chỗ này là chỗ đi đến mấy farm zombie nữa bạn sắp tới mình sẽ xây cái mấy farm chỗ này trời xa dữ ta đấy nhưng mà may mà có mấy cái xe này chạy nhanh các bạn ạ ok rồi đây đây chỗ này là chỗ để farm zombie nữa bạn nhưng mà mình chỉ mới xây sơ sài thế này thôi à không cái này là bạn đạo bạn đạo xây nha các bạn mới xây sơ sài thế này thôi sắp tới mình sẽ nâng cấp nó lên ok rồi và bây giờ không nói nhiều nữa Mình sẽ gọi là cho mấy bạn à, xem cái nội dung chính của video hôm nay Đó chính là hành trình của mình để xây cái máy à, farm à, lúa Và hành trình của mình dẫn mấy con dân làng về làng nha Ok Rồi Bắt đầu nào, let's go Ok mấy bạn ơi Và trong lúc mà Phong đang đi mai á Thì Phong đã phát hiện ra ở gọi là trong rừng Nó có một cái ngôi làng mọi người à Và Phong đã chế tạo những cái xe mỏ nè Để nhốt những con dân làng vào trong đây Đấy và bây giờ thì Phong sẽ dẫn những con dân làng về nhà nha các bạn Đấy thì uh, cách để dẫn mấy con dân làng về nhà cũng rất là đơn giản thôi Nói chung là bạn nào chưa biết thì Phong hướng dẫn nè Mấy bạn chỉ cần xây cho Phong ra một cái cổng địa ngục nha Mấy bạn biết để làm gì không Là bởi vì uh, cái khoảng cách từ cái uh, cổng địa ngục này đến cái cổng địa ngục kia Nó sẽ rất là gần so với gọi là thế giới bình thường thường luôn cho nên các bạn muốn dẫn mấy con dân làng từ ờ, ở ngoài xa về á, thì xây cổng địa ngục là nhanh nhất các bạn ạ à. ok bây giờ mình sẽ qua bên địa ngục trước nha rồi ok sau khi mà vào trong địa ngục nè thì mấy bạn hãy gọi là đi vòng vòng đây để mấy bạn quan sát coi mấy bạn hãy nhớ vị trí xung quanh đây nha còn không đơn giản hơn mấy bạn chỉ cần bấm F3 nè sau đó là lưu cái tọa độ của nó lại đó chụp bức ảnh nè sau đó là chúng ta quay trở về thế giới bình thường quay trở về thế giới bình thường rồi bây giờ nha chúng ta nhiệm vụ chúng ta tiếp theo á là sẽ gọi là đẩy mấy con dân làng từ ở cái ngôi làng của bọn nó vào trong ờ, địa ngục mấy bạn ơi đẩy chúng ta sẽ đưa dân làng vào trong địa ngục nhé bạn thật sự á là mấy con dân làng nè các bạn bọn nó di chuyển lung tung hết à cho nên cái việc đưa bọn nó về cũng khá là bạch ui ui ui, rồi, rồi xong luôn Ripper phải rồi ơi rồi xong mấy bạn ơi chết con dân làng của tôi luôn rồi no trời ơi trời ơi dân làng đã ít rồi mà còn bị bị Ripper nổ chết mất con nữa trời ơi buồn dữ thôi không sao ok bây giờ mình sẽ đẩy con này về vậy trời ơi coi như là mất con các bạn ơi đó thời luôn trong minecraft mình ghét nhất là mấy con creeper các bạn ạ à nó nổ phát chết dân làng của mình luôn rồi à. trời ơi trời ok thôi để mình đưa con này về ai trời ơi các bạn ơi tính ra tôi quên mất là tôi có đem theo đường ray mà tại sao tôi không dùng đường ray để đẩy mà nó vô cho nó dễ hơn ta trời thời luôn á tự nhiên không quên mất ok rồi đặt cái đường ray nè đưa bọn nó qua bên địa ngục nha các bạn nha con nhân lãng nhìn mình kìa các bạn nó không muốn mình đưa bọn nó xuống địa ngục đâu nhưng mà thôi xin lỗi mày mày phải đi thôi <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên kia nha Bây giờ là đưa con dân làng ở bên địa ngục xong rồi nè Thì giờ tôi sẽ gọi là đào cái hố tôi chôn nó xuống dưới nha các bạn Để gọi là tránh trường hợp nó sẽ đi lạc hoặc là bị zombie tấn công nha các bạn Ok, đào chôn nó xuống dưới đây luôn Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên kia mình dẫn thêm mấy con khác qua bên đây nữa Tiếp theo là con số 2 Rồi, trời ơi, bắt mấy con dân làng này mệt ghê luôn các bạn ơi Nhưng mà thôi, phải cố thôi chứ biết sao giờ Muốn đem bọn nó về nuôi là phải gọi là chịu cực thôi chứ giờ sao ok chơi sinh tồn mà đúng không sinh tồn thì chúng ta phải kiểu gọi là chịu cực chịu khó xíu chứ ok rồi bây giờ để mình gọi là đi qua mình bắt thêm mấy con bên kia nữa bạn ơi mệt dữ rồi ok bạn ơi thì à, tôi có xây một cái đường ray từ bên gọi là cái cổng địa ngục à, gọi là về nhà tôi qua bên cái cổng địa ngục của mấy con dân làng nữa bạn thì bây giờ mình chỉ cần qua bên đó mình đẩy mấy con dân làng từ bên đó về bên đây thôi là ok xong rất là đơn giản luôn các bạn ạ à. ok mình bắt được tổng cộng là ba con nha các bạn chắc là một tí nữa mình sẽ đi bắt thêm nữa chứ ba con thì mình thấy nó hơi ít đó bạn ơi vẫn chưa đủ ấy ok bây giờ nhiệm vụ tiếp theo hơi mệt nè chính là phải đẩy từng con về nhà các bạn ạ à. trời ơi trời mấy con dân làng này sung sướng quá ha nó ngồi im chỗ à. có tôi là tôi mệt là tôi phải đẩy nó về nè ấy trời đó phê chưa phê chưa được đi tàu lượng siêu tốc quá đã ok rồi nó lên trên đó rồi bây giờ thì uh, lên trên đó đập cái xe đẩy ra sau đó là đem nó về nhà thôi tôi thề với mấy ông luôn á là cái công việc mà dẫn mấy con dân làng về nhà á bạn là cái công việc mà mệt nhất từ trước giờ tôi làm luôn á ok đập ra nè là con dân làng nó đã về nhà của chúng ta á bạn ạ à. bây giờ chúng ta chỉ cần về nhà thôi 2000 years later Ok mấy bạn ơi, thì mình đã bắt được tổng cộng là ba à. con về nhà nè các bạn Sau một thời gian à. khá là dài, khá là lâu luôn Mệt ơi là mệt luôn các bạn ạ à. Rồi, bây giờ mình có xây một cái hố để mình nhốt bọn nó xuống dưới để tránh zombie tấn công bọn nó các bạn ơi Zombie mà cắn bọn nó cái là coi như là gọi là tiêu tùng hết công sức luôn các bạn Rồi, bây giờ mình sẽ lắp lại nha Rồi, và tiếp theo nữa, ba con thì nó vẫn còn ít lắm Cho nên là mình nghĩ rằng là mình sẽ đi kiếm thêm vài con nữa để đem về nhà nha các bạn Ok, đi thôi nào, let's go Ôi, mấy bạn ơi, mấy bạn coi tôi mới vừa kiếm được cái gì nè à, <laughs> mấy bạn thấy gì chưa một con cáo bạn ơi hồi nãy đang vô trong rừng để đi kiếm dân làng á cái tự phát hiện đó con cáo để trong rừng thế là tôi lấy cọc dây thừng tôi xích cổ kéo về nhà luôn bạn ơi cái con cáo này các bạn thì rất là khó bắt luôn cho nên là tôi tạm thời là tôi lấy cọc dây thừng tôi kéo nó về nhà trước rồi tôi sẽ thần hóa nó sau nhưng mà giờ đang hình như là đang trời tối rồi phải đi ngủ trước cái đã sau đó sáng mai tôi sẽ cho nó ăn cherry để rồi thần hóa nó các bạn ạ à. để tôi đem uh, mấy cái quả cherry về để tôi thần hóa con cáo các bạn ạ à. đây ủa gì dễ vậy mới cho nó ăn có một có có một quả thôi là xong luôn ha nó tính ra con này dễ nó dễ thuần hóa vậy ta có một quả là xong à ok mà khoan bây giờ tôi coi coi tôi sẽ nhốt nó chỗ nào đây trước tiên tháo dây thừng ở trong nó trước đã ủa ôi ôi ủa gì vậy ủa sao nó ôi ơi ủa cây vậy sao tự nhiên nó nó gặm luôn cái dây thừng của tôi luôn rồi mấy ông ủa khoan đi trả trả trả đây con ơi trả cho anh dây thừng ủa, ủa gì kỳ vậy ủa vậy giờ sao trời sao lấy lại được cái dây thừng đây ủa ủa chết rồi bây giờ sao đây nó gặm luôn cái dây thừng của mình rồi bạn ơi cái dây thừng này gọi là mình mình mình mình không kiếm được slime cho nên là mình phải giết mấy cái ông gọi là gì ta mấy cái ông gọi là gì ta dân làng đi lạc á đi mình lấy cái này á nhưng mà bây giờ nó gặm của mình mất tiêu rồi có cách nào để lấy lại được không ta ờ chết cái con cáo này Ôi, ok các bạn ơi, có bạn nào biết cách nào để gọi là lấy lại được cọng dây thừng nó đang gặm trong miệng thì các bạn chỉ mình với nha Chứ bây giờ mình không biết cách nào để, để lấy lại hết trơn á Ok, để coi coi nhốt nó vào đâu bây giờ Ở đây có cái chuồng ông siro ông xây nè mình sẽ dẫn nó vào trong đây các bạn nha Ok rồi Rồi mình nhốt nó vào trong đây Cộng dây thừng tôi mới vừa lấy của ông thương gia đi lạc Bây giờ giờ nó nó nó gặm mất của tôi rồi Trời Oh yeah, oh yeah Mấy bạn ơi, mình lại kiếm được thêm một cái ngôi làng nữa rồi <laughs> Thì cái ngôi làng này khá là xa nhà của mình các bạn à Tính ra mình đi xa lắm luôn á Mới tìm thấy được ngôi làng này nè Ui cái ngôi làng này có bộ gọi là bự phết nha Ui Tính ra rộng ghê luôn á, có cả island của golem nữa kìa Wow, ok Thôi bây giờ mình sẽ vào trong đây mình bắt mấy con dân làng đem về nhà nha các bạn Rồi ờ, có cái thùng này nè, lấy luôn Ok, lấy hết Nói chung là chơi Minecraft mà thấy đồ của dân làng là chỉ có lụm hết thôi các bạn ơi Và bây giờ đi kiếm mấy con dân làng và nhốt bọn nó vô xe mỏ thôi các bạn ơi Tính ra là cái làng này xa lắm luôn các bạn Không biết có về nhà kịp hay không đây Ok Ui ui có thằng nhóc nữa bạn có nên bắt nhóc đi về không ta nhưng mà khoan từ không cái con dân làng này thì nó còn nhỏ quá à. chắc là giờ mình mình để cho nó trong làng đi chứ con này bắt về cũng chẳng làm được gì hết trơn á để để cho nó lớn chắc mệt chết luôn á thôi thôi kệ đi chắc không không cần bắt cái con dân làng nhỏ đâu các bạn ơi ok thôi kệ nó đi ôi không mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhìn đây ở chỗ này chúng ta đang có một anh Island Golem đang bị thương các bạn ạ à. Người anh ấy đang bị sức mẻ hết rồi Thật là tội nghiệp làm sao Chắc là bây giờ chúng ta phải tìm cách để có thể trị thương cho anh ấy thôi Oh. <laughs> Hey, mấy bạn ơi, tính ra là nguyên một cái ngôi làng to như vậy luôn mà chỉ được có mỗi ba con dân làng bự thế bạn à Còn lại một con dân làng con á, thì mình không có lấy bởi vì con dân làng nhỏ đó nó vô dụng lắm chẳng được gì hết trơn á Cho nên thôi, mình cũng không có nỡ bắt nó về Mình bắt được bao dân làng to nè, thì chắc là mình sẽ đem bao này về nhà nha các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khách sạn 5 sao của Phong Cận TV xây dành riêng cho những anh dân làng ở trong Minecraft Đây, ta da da Thì sau khi mà bắt xong mấy con dân làng về các bạn thì tổng cộng là mình bắt được khoảng 6 con con nha bạn nha Thì mấy con dân làng này á là mấy con dân làng nó chưa có nghề nghiệp Cho nên là mình sẽ bắt nó về Và mình đã xây cho bọn nó một cái à, ngôi nhà <laughs> Nhìn gọi là nóng bỏng các bạn Một ngôi nhà cực kỳ nóng bỏng nha Xung quanh toàn là lửa không à Để gọi là tránh gọi là zombie xuất hiện trong đấy các bạn ạ à. Thì chắc là nhiệm vụ tiếp theo của mình á là mình phải cho mấy con dân làng nó sinh sản các bạn ơi Thì à, ở đây mình có một ít lúa nè Thì bây giờ mình sẽ chế ra thành bánh mì nha Sau đó là mình sẽ gọi là đưa bánh mì cho bọn nó ăn để bọn nó gọi là sinh con nha các bạn mấy con dân làng ở trong minecraft ấy, nó, bọn nó cũng y hệt như là mấy con vật ở trong minecraft vậy các bạn chỉ cần chọi đồ ăn cho bọn nó thôi là bọn nó ăn đồ ăn xong là bọn nó sẽ sinh con đấy kiểu vậy ok nào, nào lại đây, anh sẽ phát bánh mì cho từng đứa nè Không cần phải uh, chen lấn xô đẩy làm gì, ai cũng có phần Đây, lượm đi, lượm đi Đấy, chúng ta sẽ chọi từng ổ, từng ổ thế này các bạn Thì bọn nó gọi là con nào mà bọn nó có bánh mì rồi thì nó sẽ chia cho con khác Đấy, và thế là bọn nó sẽ sinh con thôi Thôi tôi chọi tụi mày hết luôn nè, mệt quá, phát từng cái mệt ghê luôn Ui, đây mấy bạn thấy không Nó hiện ra hình trái tim rồi nè Có có nghĩa là bọn nó đang bắt đầu yêu nhau rồi các bạn Đấy Một tí nữa bọn nó sẽ có được uh, dân làng con nha các bạn nha Đây chúng ta chỉ cần uh, đứng ở ngoài quan sát bọn nó nè đây Bắt đầu bọn nó sẽ gọi là Đứng nói chuyện với nhau Đấy Nói chuyện với nhau không xong rồi sinh con luôn Không hiểu luôn <laughs> Ok Đây này đó thấy không Đây ra Một con dân làng nhỏ bạn ơi Ok vậy bây giờ chúng ta từ 6 con Chúng ta đã lên được thành 8 con rồi nha các bạn Ok cứ từ từ vậy chúng ta sẽ có được nguyên ngôi làng to đùng luôn rồi ok bạn ơi để có thể gọi là có đủ đồ ăn để có thể nuôi mấy cái con dân làng này để bọn nó sinh con á thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ cần phải chế tạo một cái à, máy farm lúa mọi người ạ à. ok để mình coi đất ở đâu đây đây đất đây Ok, mình sẽ lấy cho mình thật là nhiều đất luôn Hồi nãy mình mới dọn rương ở trong người rồi Bây giờ mình sẽ dành hết tất cả rương trong người để mình chứa đất nha bạn Ok, lấy hết đất nè rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây chúng ta một cái ruộng gọi là siêu to khổng lồ nha các bạn nha Thì cái ruộng này á, là một cái ruộng gọi là rất là cơ bản rồi, ai cũng biết rồi Nhưng mà nói, nói chung là mình cứ xây ra để có đồ ăn cho mấy con dân làng trước đã, ok Đây, mình xin giới thiệu bạn một cái chuồng bò hơn một ngàn con bò bạn ơi Đấy Mình nuôi mấy con bò này nó nhiều đến nỗi mà bây giờ bọn nó chen chút ở trong cái chuồng luôn rồi các bạn Cái chuồng chứa không nổi luôn á à, Thật ra là do là mình lười ờ, mình lười gọi là xây chuồng bò á Cho nên là <laughs> mình cứ để bọn nó ở trong đó luôn Thôi nhưng mà không sao nếu mốt mình sẽ xây mấy farm bò nha các bạn Ok Bây giờ mình sẽ qua bên đây cái thửa ruộng này không đủ lúa để nuôi mấy con dân làng đâu cho nên mình cần phải xây cho mình một cái gọi là ruộng lúa to hơn các bạn ơi ok mình sẽ chọn chỗ này để xây nha xây kế bên mấy con dân làng luôn rồi ok bạn ơi Thì mình nghĩ rằng là cái ruộng của mình gọi là to to như thế này Chắc là vừa nè các bạn Đó nhiêu đây thôi là đủ để gọi là trồng lúa ăn Gọi là mấy ngày không hết luôn rồi các bạn ơi Đấy ok Mình đã xây cái này đó coi coi 2, 3, 4 Hình như là 6, 8 tầng gì đó Mình không nhớ nữa Nhưng mà xây rộng rộng như thế này đi Để trồng lúa cho được nhiều nha bạn Rồi ok Bây giờ mình sẽ xây hệ thống đá đỏ nha Ôi mấy bạn ơi Tính ra là trong lúc mà tôi đang xây dựng nè các bạn Thì tôi phát hiện ra có một cái sự cute không hề nhẹ Ở trong cái world sinh tồn của tôi các bạn ơi Các bạn nhìn nè Đấy các bạn thấy gì không Ở bên kia nó có một con zombie kìa các bạn Đấy Một con zombie con nha Mà tôi không hiểu sao tiện con zombie ấy đứng im chỗ các bạn Tôi lại gần đó các bạn coi nè Tôi lại gần nó nó không đụng gì tôi luôn các bạn ơi Nó đang nhìn gì vậy ta Tôi thấy hơi lạ lạ Tôi không biết đang nhìn gì ở bên dưới nước nữa Trời ơi trời Hình như đang đứng ở đây nó, nó, nó ngắm phong cảnh mọi người à <laughs> Nè bạn coi nè Tôi lại gần nó nó không làm gì tôi luôn à, Mà con zombie này bé tí tẹo Nhìn dễ thương vậy <laughs> Các bạn nhìn nè Ok đứng đây selfie tắm nha Nè chụp tấm hình nè Tách Wow, ờ, quá đẹp luôn Phong cận selfie cùng zombie Đấy Ôi, quá, quá dễ thương luôn các bạn ơi mà, mà sao tự nhiên con này đứng im ta Hay là bị lắc nha Tự nhiên đứng im luôn Nó không hề cử động hay gì hết luôn Nó không hề quýnh mình luôn các bạn ơi bình thường là mình cực kỳ ghét mấy con zombie baby này luôn á nhưng mà sao tự nhiên giờ nhìn nó dễ thương dữ ok thôi ok bây giờ chắc mình để nó ở đây đi mình à, không làm phiền nó nữa không thôi tí nữa tiễn quay qua cắn mình nữa là xong luôn á Bây giờ là tôi sẽ về nhà tôi lấy cho tôi một ít đá để tôi ra tôi xây tiếp cái máy farm lúa nha các bạn Đây, nhà tôi thì không có gì thiếu gì ngoài gọi là đá với đất hết bạn ơi Kim cương không thấy đâu, chỉ toàn là đá với đất là nhiều <laughs> Ok, thôi bây giờ tôi sẽ ra ngoài đó tôi tôi uh, tôi xây tiếp nè Từ từ lấy thêm một ít đá đỏ nha à, Đá đỏ chúng ta xây cái hệ thống nước của nó nè Lấy thêm ít sắt nữa Sắp tới chắc là mình sẽ lấy mấy con dân làng để mình làm thành mấy farm sắt để mình có nhiều sắt hơn nha các bạn Rồi ok các bạn ơi Thì mình đã xây xong gọi là cái hệ thống đá đỏ của cái máy farm của mình rồi đây Thì thật sự đây là một cái máy farm rất là dễ luôn Mình nghĩ rằng chắc mình không cần hướng dẫn Thì chắc là mấy mấy mấy bạn cũng biết cách để xây cái máy farm này rồi Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không cần phải hướng dẫn mấy mấy bạn để xây cái máy farm này nữa Đấy thì khi chúng ta bấm nút á, thì nó sẽ đổ nước ra nè Rồi nó sẽ thu hoạch lúa cho chúng ta luôn Và chúng ta không cần phải tự thu hoạch nữa Đó ok Bây giờ mình sẽ cố gắng hoàn thiện cho xong luôn cái máy này luôn nha các bạn nha Rồi sau hơn gọi là vài tiếng thì tôi đã xây xong cái máy à, farm lúa của chúng ta rồi nha Thực sự là nhìn nó dễ vậy thôi nhưng mà nó xây cũng khá là lâu các bạn Tại vì đặt từng block thì nó rất là mất thời gian luôn Các bạn chỉ cần bấm cái nút á, thì ở bên trên bạn có thể thấy nè Là nước nó đang chảy xuống thì nó sẽ tự động gặt lúa cho chúng ta nha Đấy, thì cái máy farm này nó quá là cơ bản rồi Có rất là nhiều bạn chơi sinh tồn mấy bạn biết cái máy farm này rồi Cho nên là ừ, không có gì để hướng dẫn các bạn hết Đấy và sắp tới đây nữa mình sẽ ờ, gọi là xây một số những cái thử thách của các bạn Các bạn muốn thử thách mình xây cái gì thì các bạn hãy nhớ bình luận ở bên dưới cho mình biết nha Ok Còn bây giờ nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là chúng ta sẽ gọi là làm chúng ta một cái ờ, gì ta cái đó là gọi nhà Cái cuốc phải không ta? Ở ờ, đúng mày cái cuốc để mình gọi là mình gọi ra mình gọi là mình cuốc đất các bạn ơi Mình cuốc đất để mình còn gọi là trồng lúa nha các bạn Ê, trời tính ra tôi làm mệt quá xong giờ tôi nói chuyện lắp bắp lắp bắp luôn Mệt dễ sợ luôn bạn, xây cái máy này Mệt ghê luôn á nhưng mà không sao vì gọi là có thức ăn thì chúng ta phải chăm chỉ làm việc thôi các bạn ạ à. đấy hiền nhân đã dạy rồi muốn ăn thì phải có làm mấy bạn không nghe hơi sai sai là à có làm thì mới có ăn đấy ok à mà quên nữa bạn ơi hôm bữa bạn mình nhớ là mình coi video của anh siro hình như là ổng kiếm được hai con acelot các bạn ạ à. cho nên quyết định là mình sẽ gọi là đi kiếm hai hai con acelot của ổng nha hình như là mình nhớ là ổng giấu ở chỗ nào trong cái trong cái ngôi nhà thì phải Đấy, để tôi coi coi Bình thường các bạn là mình đi ngang qua đây là mình ngạc tàn nghe cái tiếng nước ở chỗ này mà Cho nên mình nghi lắm Ổng nhiều khi ổng giấu Ủa là có cục đất này có khi nào ổng giấu dưới đây không ta Ủa không phải bình thường là ổng ổng hay giấu ổng lần trước mình hỏi ổng thì ổng bảo là ổng giấu bên dưới cầu thang và mình kiếm ở bên dưới đây nè bạn thì mình không thấy và giờ ổng cũng đang xây bên dưới luôn rồi à, là không có bạn à. cho nên mình nghĩ rằng cầu thang thì chắc là chỉ có thể chỗ này thôi bây giờ mình sẽ thử đào ở đây ra xem có acelot bên dưới nha các bạn nha đào thử nè ui trời đúng luôn <laughs> phát hiện rồi nha giờ đem hai acelot làm lẩu à ôi trời ơi <laughs> ok ui một khoan hình như là rô em nhớ là a à, con acelot á là có con màu xám là con hiếm nhất đúng không à đâu acelot là con màu xanh dương đậm xanh dương đậm á ủa mà mấy ừ. con mấy con a, a, acelot này có giúp được gì không ừ. à, không thì hiện tại phiên bản hiện tại không thì không biết là tương lai là có cầm cầm nhật gì không nhưng mà hiện tại là nó phế à, ok nói chung là nó không chung là hiện tại chưa giúp được gì đúng không mình đang tính đó bạn là bữa trước là mình tính làm một cái máy farm acelot luôn nhưng mà mình chợt nhận ra là mấy con acelot này á nó không có giúp được gì hết trơn á cho nên là thôi chắc mình nghĩ mình sẽ không làm mấy đâu ơi không biết giết giết nó có ra cá không anh Ờ, anh cũng không, chưa thử giết Acelot bao giờ nên là anh chưa biết là okay. ra gì hết. Vậy để em, em sẽ giúp anh đừng bạn mình bắt axelot không nhưng mà axelot có một công dụng á đó, đó chỉ là mình trang trí hồ hồ cá không à trang trí cho đẹp đúng không à, ok trang trí thì thôi đúng không biết nữa để mốt trang trí rồi ok thôi đi review cái khác nào đây xin giới thiệu với bạn đây chính là bạn à, đạo nô lệ nha các bạn nha đấy thì cái bạn đạo này là mới đầu các bạn thì mình tính á, là mình xây cái máy farm này ra là mình sẽ để cho mấy con dân làng nó trồng lúa cho mình các bạn ạ à. nhưng mà cũng may là trong server này có bạn đạo cho nên mình quyết định là để cho đạo trở thành đạo nô lệ các bạn ạ à. ok trồng lúa đi em à, không ơi không ơi Phong ơi Sao anh Không không Phong ơi thật, thật ra là có hai nô lệ lên Phong ạ à. Hả là ai nữa Hùng nô lệ À đúng rồi có bạn Hùng nô lệ nữa Bạn nào không biết bạn Hùng thì có thể qua bên kênh anh Siro để biết bạn Hùng là ai nha các bạn nha bạn hùng bữa trước xuất hiện trong kênh siro xong có nhiều bạn kêu là giọng uh, giọng anh hùng nghe dễ thương quá nghe ngầu quá nghe ấm quá kiểu kiểu trời ơi ghê ghê <laughs> ok <laughs> thì uh, hôm nay thì mình đã có bạn đạo nô lệ sắp tới mình sẽ bắt hùng làm nô lệ luôn nha các bạn nha đấy nói chung là bọn mình sinh tồn mà bọn mình người nào giàu hơn thì người đó được làm à, vua còn người nào nghèo hơn thì người đó làm nô lệ bạn ơi đạo hiện tại đạo nghèo hơn mình cho nên mình quyết định cho đạo làm nô lệ ấy ok chậm lúa đi em chậm lúa đi ok anh uh, qua bên kia anh xây mấy farm tiếp đây <laughs> ok thôi nói đùa bạn thôi chứ ờ, tất nhiên là mình sẽ phải xa gì ta trồng trồng lúa phụ đạo rồi các bạn à tại vì là nói chung á là mặc dù là đạo là chơi game chúng mình nhưng mà mình lớn hơn đạo mình có thể sai đạo làm được phải không nhưng mà không mình là một người công bằng mình sẽ phải mình có ăn thì mình cũng phải có làm mày ạ à. có làm thì mới có ăn mày hiểu không cho nên mình phải à, trồng lúa phụ mà khoan từ tính ra cái máy farm này là do mình xây mà ta nếu do mình xây thì cái việc trồng lúa phải là do mấy người chưa mấy người không không xây làm chứ ok thôi kệ kệ đạo đi đi, đi đi chơi tiếp <laughs> kệ đi kệ đi Ủa, vậy, vậy nói gì <laughs> kệ đi anh Đây, để về nhà enchant này cái cấp mấy bạn ơi, cái cấp của mình sắp hỏng mất tiêu rồi. Cái cấp của mình là hơi bị VIP luôn nha các bạn nha, VIP nhất trong server này luôn các bạn. Đấy các bạn xem nè, mình hiện tại đang có là hiệu suất 5 nè, giai tài 3 với lại là chậm hỏng nè. Còn cái cấp này của mình là có độ mềm mại để dành để mình gọi là farm mấy cục kim cương các bạn ơi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sửa lại nó nha thì, à, Từ từ, có kim cương đây không? À đây, có ba viên kim cương đây đây Mình sẽ sửa lại cái cúp này của mình nha Mình sẽ lấy cái que nè, bỏ ở đây Sau đó là mình sẽ bỏ tạo một cái cây cúp mới Sau đó mình sẽ uh, gọi là lấy ngọc enchant Mình sẽ enchant nó ra luôn các bạn ơi Để coi coi được cái gì không Ui, được theo hiệu suất nè Để mình enchant coi ra được gì nha Trời ơi, chỉ được hiệu suất thôi các bạn ơi, xui vãi Ok, bỏ cái cúp này vô coi được gì không Được độ mềm mại, wow Độ mềm mại nè, enchant ra luôn độ mềm mại với lại là chậm hỏng hiệu suất hiệu suất 4 yes vậy là cái mình có thể nâng nâng cái lên thành hiệu suất 5 được rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hiệu suất nè mình bỏ vào đây bỏ cái cấp này vào đây chúng ta sẽ có được hiệu suất 4 ôi vẫn còn là hiệu suất 4 chưa xịn lắm ok đổi ngược lại thử xem coi à, hiệu suất 4 độ mềm mại ô nó không nâng được lên hiệu suất 5 mấy bạn ơi nhưng mà thôi không sao kệ có dùng được rồi 21 kinh nghiệm hả à? 21 kinh nghiệm hơi nhiều để đổi ngược lại còn bao nhiêu 27 kinh nghiệm ui sửa cái cúp này tốn nhiều kinh nghiệm dữ à đổi ngược lại nhiều hơn chưa đổi <laughs> ừ đổi ngược lại nhiều hơn chưa đổi nữa từ chắc mình phải sửa cái này lại trước đi ok sửa cái này trước nè bỏ cái này vô 22 kinh nghiệm ok đổi ngược lại thành bao nhiêu đây 38 kinh nghiệm Ôi thôi để gì cho chắc ăn 22 kinh nghiệm để sửa được cái cấp này ok trời ơi, tốn nhiều kinh nghiệm quá bạn ơi may mà có cái máy farm nhện á còn cái cấp độ mềm mại này của mình thì hiện tại mình chưa sửa được tại vì cần nhiều kinh nghiệm lắm. Mình cần phải xuống chỗ farm nhện để mình gọi là farm mấy con nhện nữa thì mình mới có thể gọi là sửa được cái cây cấp này. À mà khoan, quên mất các bạn ơi, mình khoe cho các bạn cái này hay lắm nè. Đây đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, ở chỗ này mình có một cái rương. Thì cái rương này các bạn biết để làm gì không? Mình có giấu ở trong đây rất là nhiều khối kim cương quặng kim cương. Đấy, cái quặng kim cương này á thì sẽ có nhiều bạn hỏi là làm sao mà anh đào được cái cái cái cái cái cái quặng về nhà vậy có phải là anh anh anh cheat không anh anh hát không nhưng mà thật ra không phải nha các bạn nha cái quặng này á là mình sử dụng bằng cái cúp độ mềm mại mình có thể đào được cái quặng này đem về nhà đấy bây giờ mình sẽ đặt nó ra ngoài đây ok để làm gì các bạn ơi biết không mình sẽ inbox cùng mấy bạn nha đấy mình sẽ đặt mấy cái quặng kim cương ở đây nè hiện tại giờ mình đang có 21 quặng kim cương này Ok, với lại thêm 6 quặng này nữa là 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Ok, 27 quặng kim cương Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây gia tài ba của mình để mình đập ra để coi được bao nhiêu kim cương nha các bạn nha Ok, đập nè Wow có được cây cúp gia tài các bạn thì bạn sẽ farm được cực kỳ nhiều kim cương luôn Đấy 27 lóc đúng không 27 lóc để được bao nhiêu kim cương này Để tôi đào thử nha Ok Quá trời quá đất luôn các bạn ơi Wow Trời ơi, hơn một sắc kim cương luôn 27 lắm là bình thường mà đào bằng cái cúp bình thường á Thì sẽ được có 27 viên kim cương thôi Còn đào bằng cúp gia tài mình được hơn một sắc kim cương luôn Trời ơi, giàu luôn rồi các bạn ơi Ủa, Siro đang xài gì đâu Anh đang xài cái máy uh, nung sắt tự động Hả? Trời ơi, xài máy nung, nung sắt tự động hả Ok, đây, chỗ này à, là gương kim cương Rương kim cương của chúng ta từ đây em bỏ kim cương vô rương đã Nhiều quá các bạn ơi Nhiều kim cương thế này thì xài đến bao giờ hết <laughs> Ok Đâu anh đang xài gì đâu nè nè lên đây lên đây cái này để làm gì à, mở gương đây mở gương đây ừ. nhá bây giờ nhá ví dụ nhá bây giờ em có quặng sắt không quặng sắt hả ờ, em không có Đúng quặng sắt từ từ để em kiếm trong hình như trong trong gương này có đây đây có nè đây đây quặng sắt à, đây ok nha em, em, em, em nhìn nhá cái gương này sắt nó không xuống nha bây giờ nhưng mà bỏ quặng sắt thử đi bỏ quặng sắt vô nè Ủa. đó nó sẽ xuống cái lò ở dưới không nó xuống, nó xuống cái lò ở dưới rồi sao nữa? đúng rồi xong mà cái lò này mà nung xong á thì cái lò này sẽ chạy qua bên đây sau đó sẽ bắn sắt qua bên đây này chưa xây xong xong rồi anh sẽ làm cho một cái đường dẫn nước và nó sẽ chạy lên trên và nó đi lại vào cái đường trong đây giờ trên à, nó vào trong cái đường này hả ờ ok đường bên đây đường bên đây luôn đường bên đây luôn Ui, đường bên đây luôn, luôn. Đây, đường bên đây luôn à ok hợp ừ. lý cái này là máy nung tự động đúng không anh đúng rồi đúng rồi ok rồi ok các bạn ơi thì đấy đó chính là cái world sinh tồn của mình và anh siro các bạn ơi thì uh,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 muốn mình gọi là thực hiện thử thách của mấy bạn cái gì ở trong series sinh tồn này thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết luôn nha ủa có con skeleton kìa từ từ để mình quay giết nó đã skeleton skeleton skeleton hả ok rồi và bây giờ mình sẽ phải tự trồng lúa lại đây các bạn ơi hơi mệt xíu à không mình có cu đạo các bạn mình sẽ nhờ cu đạo trồng lúa giúp mình nha ok <laughs> cu đạo chính là chính là đạo nô lệ nha các bạn mình sẽ nhờ nhờ nhờ đạo trồng trồng lúa ok còn bây giờ thì bye bye mọi người tạm biệt